xin được báo cáo tôi phải cần báo cáo chớ giờ đây hết tiền thì giờ làm sao đành đi vay mượn tiếp nhưng giờ mượn ở đâu mượn ghiết hôm nay thì đã giáp không chừa một người nào giờ thì mặt nó chai bà hai thiếu đã hai tháng trước còn thêm bà sao bánh cùng thiếu cả tháng rồi kiểu này chết đôi thật sự cần giúp đỡ xin hãy cho mượn tiền rồi dịch nó qua thì tôi mang qua trả con giờ thì bỏ trưng sáng xóm nghe con vợ nó hỏi chừng nào hết dịch chồng nó nâng giờ mưa lớn nhà ta chẳng còn gì ăn cá mì gói giờ cũng hết giờ đây sống kiểu gì kịp gọi nghỉ ngơi Ai giờ cũng khổ rồi tỉnh báo cả làng còn giãn cách Nay giãn cách thì chưa xong Mà tiền hết sạch rồi Giờ biết sống sau đây Nỡ bây giờ thì ngập mặt Mướn nữa mà ai cho Mong rằng mau trở cách Hết tiền xạo sống nay cái gì cũng hết sống làm sao hả trời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 bị buộc trói bởi bạc tiền đẹp thì tạo lắm lị thiền cho thân thế gian thì trọng sắc quý tiền người tu quý những thiện hiền trong tâm cùng giãn cách Nay giãn cách thì chưa xong Mà tiền hết sạch rồi Giờ biết sống sao đây Nỡ bây giờ thì ngập mặt Mướn nữa mà ai cho Mong gần mau trở cấp Hết tiền sao sống nay Cái gì cũng hết sống làm sao hả trời Mướn nở tùm lâm Rồi ai cho mướn nữa Tôi cầu xin mấy anh vẫn khóc xin nhìn lại một lần mà tay chở cho chân giờ đây cả làng đều đói khổ thì xin hãy trợ cấp người dân biết ơn nhiều giờ đây cả làng đều đói khổ thì xin hãy trợ cấp người dân biết ơn nhiều Dịch thì chưa qua nhưng tôi đây sắp qua đời gửi bỏ quê hương tôi tha phương trốn thị thành Giờ thì ở đây có đi đâu được nữa đâu Kiểu này chắc chết bà tiền nhà trọ đóng chết cha Rồi chưa hết đâu đang giãn cách chắc hơi lâu Thì nay mai đây đi ăn mai sống qua ngày Bài dịch nó sáng chơi nên cả là nghỉ ngơi Mà nghỉ ngơi kiểu này lấy cái quần gì mà ăn gọi thêm những kênh mà nhạc chế tâm